Mùa xuân có em như chưa bắt đầu Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhanh hoa rơi Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã tư có em ở đây Nhìn tôi mỉm cười Những cánh hoa phai tàn thân nhanh Em có bay xa, em có đi xa mãi Tháng tư đôi khi thần mong manh Để mình nói ra những câu chân thật Giá như tôi một lần tin em Cô gái tôi thương nay hoa mùa xuân mất em như đã bắt đầu và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhanh hoa rơi em vội ra khóa theo tia nắng chiều để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng để mình gần lại mãi nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gùng ngã tháng tư anh sao phía xa bao nhiêu sẽ sống như những gì em thầm mơ và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em khẽ chào cô gái tháng tư của tôi những cánh hoa phai tàn nhanh Em có bay xa em đã đi xa mãi Tháng tư đôi khi thở mong manh để mình nói ra